chơi là quá hai triệu truy tố anh chụp tiền lương truy tố cái cái búa búa em đôi chục đôi chục à? hai chục theo còn hai chục nữa cần tháng đầu năm biển thôi gái các bạn cứ phải để chắc ai bốc bốc đi bộ bài này mai chủ nhà thay rồi nhỉ ừ nhiều mua bài từ đời cũ này năm nay ra không làm tiền hồ đâu bộ bài không hay gì, để mười nghìn kia chơi

đấy triệu hơi khó có luôn đưa vài cái thì như cái đi mười nghìn mười nghìn còn mười còn mười nghìn nữa quần thì hai chục bảy đi ba chục và ba vâng, chục vâng, hai chục vâng, hai chục vân rồi thêm bốn chục nữa búa búa à mình thêm ba chục cân cân thì anh mà cân thì rồi thêm ba chục cân à đâu mình thêm một chục luôn Ôi mình cũng vậy Kiểu mới đến 8, đến 7 Nhà này 7 đấy Nhà này Đang gì nè với các cái á Đẹp lên Thank you. đấy đấy cái này mười nghìn mười nghìn phải còn ba chục theo bộ bỏ nhỏ gà như thế cái vừa hết tiền rồi cái cái đây có ai xong chưa xong rồi đi 10 nghìn 10 nghìn còn 2 chục theo 3 chục này còn 2 chục nữa nhiều cả 5 chục 5 chục còn 5 chục thêm năm chục nữa rồi rồi ăn nữa rồi ăn thứ này năm chục còn năm chục nữa rồi ừ. Đấy, em phải vào bao nhiêu mày đi em đi chín mươi nữa 90 nghìn rồi của các ông đáng lấy đẩy mình sợ theo 90 nghìn rồi còn 40 bỏ ăn theo 40 còn 50 theo 40 còn 50 rồi neo 50 con trăm rồi mặt bằng ngay mở quần một trăm đấy mặt bằng rồi lên nữa đấy tích thì, thì chiến như nào lúc đấy đến tiền á, một trăm là Quần cái chú bạn là anh đấy nào? sáu bảy chín mười một mười hai yêu anh con này đánh gấu đấy một trăm rưỡi lấy ờ, năm lít cái bằng cái thẻ nắm ghê điểm tính rồi này con nhé chỗ này còn bao nhiêu nữa mày giá mù sao cứ giờ xem lại bài phát đã mười ba nữa mười ba nữa ừ. ta cho mượn hai chục cho ăn nhân dưỡng anh cho em bốn chục anh biết nhưng mà đảo vô cái này mở ui đi mẹ điểm đấy điểm mới điểm chỉ cần cái điểm ô áp thì nát nhiều mạng thật tám điểm mà ông đi kinh chứ Ê... quá điên rồi thì bắn thang chơi thôi người điên gì bữa chơi mấy ván kia đồ cả kinh cuốn theo máu không ô thế sợ bài